thì hôm nay em đang đứng ờ, rất là gần với dự án rồi hiện tại thì là em đang đứng ở ở đây đây đây phía đây là hai căn ở đa sĩ này là thuộc dự án của bên em này à, mọi người có thể quan sát luôn ờ, cách đường ô tô đây ô tô vào với dự án này chỉ có 15 mét thôi và ngõ trước nhà là hai mét rưỡi ô tô taxi có thể lùi vào tận cửa nha mọi người à, bây giờ mời mọi người đi vào tham quan căn nhà của em nhé con nhà đây mọi người ơi đây là ở ờ, cửa chính của ngôi nhà đây ngôi nhà này là được thiết kế là 4 tầng à, và cửa chính của tớ mời mọi người lên tầng 2 cho em nhé tầng 2 của ngôi nhà này thì được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh rất là rộng mọi người có thể quan sát uh, bên cái căn nhà này là được thiết kế phía ở bên ngoài là để lavabo là để để uh, trồng sửa mặt tạo một không gian rất là thoáng bên trong là lắp cabin tắm có đầy đủ hệ thống sen vòi sen tắm cao cấp cũng như là cabin tắm rất là thoải mái và riêng biệt đây là bồn cầu ạ à, thiết bị này được lắp bằng à, ờ, toto nha mọi người ơi thì cái hãng toto này thì em nghĩ là rất là nhiều người biết đến rồi Mời mọi người vào phòng ngủ của tầng 2 nhé Tầng ngủ đây ạ à. Phòng ngủ tầng 2 mọi người lên tiếp nhau vào tầng 3 nhé tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế như tầng 2 ạ à. cũng là một phòng ngủ có ban công rất là tầng 4 cùng em Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng và một uh, sân phơi rất là thoáng Đây là vị trí sân phơi ạ Rất là thoáng Và đây là thêm một căn phòng nữa phòng nào cũng được thiết kế ban công riêng biệt có thể mở cửa ra ngắm cảnh xung quanh như là lấy gió vào nhà rất là thoáng và phòng nào bên em cũng chờ lắp đặt uh, ống chờ điều hòa sẵn rồi em sẽ nhắc lại một chút cái vị trí căn nhà này là ở phường ờ, đa